em ơi anh như con thuyền kia mãi anh nên theo sóng nước ngoài khơi trôi đi trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng Điều đã có những lúc em biết rằng Dù đã ra đi nơi phương trời xa Em yêu ai từng ngày nhớ em Trong trái tim anh mong em mau về đây làn cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vượt quên thời gian quên đi bao lo buồn đau với kiếp sóng lại ngày nhớ em trong trái tim anh mong em mau về đây Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã xa đi nơi phương trời xa em đưa từng ngày nhớ trong trái tim anh luôn mong em mau về đây buồn và nhiều thương đau từ lúc em đi mang theo tình anh trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đó đầy em ơi em như con thuyền kia sóng cô đơn qua đi bao nhiêu thời gian bay đi bay đi ôi lời chiếc đã vây kiến bên trời tìm em những lần đã làm phao khói mưa ôm trái tim anh mang theo đây